đã đến giờ tô màu cho bé rồi các bạn thiếu nhi ơi Cùng bé Lai lấy giấy, màu nước và cọ ra để chuẩn bị cho buổi tô màu hôm nay nào Hôm nay sẽ có một nhân vật đặc biệt chưa từng xuất hiện ở chương trình tô màu cho bé Để cùng bé Lai hướng dẫn các bạn trong bài tô màu tuần này Đó chính là anh Bình An Các bạn cho một tràng pháo tay để chào đón anh Bình An Và cảm ơn anh đã nhận lời đồng hành cùng bé Lai trong mùa 2 này Chúng mình cùng bắt đầu với bức tranh ngày hôm nay có tên là Em bé và bụi gai. Khi dân Israel sinh sống đầy dẫy trên đất Ai Cập, vua Pharaoh mới e ngại dân chúa sẽ trở nên hung mạnh nên đối xử với họ rất tệ và ra lệnh giết tất cả bé trai của Israel mới sinh ra. Thật đáng sợ phải không các bạn? Em bé môi cũng được sinh ra trong thời điểm đó Tuy nhiên, Chúa đã giải cứu môi và sử dụng ông khi lớn lên trở thành người có thể dẫn dắt dân sự đến vùng đất hứa mà Ngài đã phán. Và đây chính là ông Môi-se khi đã lớn. Trước mặt ông là bụi gai đang cháy. Để biết Chúa đã giải cứu Môi-se ra sao, vì sao lại có bụi gai cháy mà không tàn, thì các bạn có thể xem câu chuyện Em bé và bụi gai tại kênh youtube One Heart Việt Nam. Trong loạt phim hoạt hình Kinh Thánh cho thiếu nhi có đi kèm ứng dụng Kinh Thánh thiếu nhi, Bible app for Kids đã được đính kèm lên bên dưới nha. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu tô màu thôi nào Đế Lai và anh Bình An sẽ bắt đầu với ông Môi-se trước nhé Phần áo choàng của ông Môi-se, mình sẽ dùng màu đỏ để tô chính Riêng những đường viền thì mình sẽ dùng màu vàng Phần áo trong, mình sẽ dùng màu xanh dương đậm để tô Mình tô hai tay áo và luôn cả phần áo dưới chân của ông Môi-se nữa nha Tóc và gậy của ông Môi-se mình sẽ dùng màu nâu để tô nhưng để tạo các sắc độ màu khác nhau thì phần tóc mình sẽ pha thêm xíu xíu màu đen và màu nâu để khi tô, mái tóc sẽ có màu nâu đậm hơn so với cây gậy. Tương tự, mình sẽ dùng màu nâu đậm này tô cho phần râu của ông môi luôn nhé các bạn. Cuối cùng, để hoàn tất cho nhân vật môi mình sẽ tô phần mặt và tay của ông bằng màu da người. Uhm, các bạn còn nhớ màu da người được pha ra sao không ta? Đó là sự kết hợp của màu cam và thật nhiều màu trắng đó Ta da! Vậy là nhân vật chính của chúng ta đã được tô hoàn tất rồi Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển qua chi tiết chính của bức tranh này Đó chính là bụi gai cháy Bụi gai này rất đặc biệt Dù cháy nhưng không tàn đó các bạn Bé Lai và anh Bình An sẽ dùng màu vàng cho giống màu ngọn lửa để tô cho phần bụi gai đang cháy này Riêng phần trung tâm, mình sẽ dùng màu cam để tô thêm lên Các bạn cứ tô thật chậm rãi ở các mép nhỏ để tránh bị lem màu ra ngoài nhé Xong rồi, các bạn thấy ngọn lửa của mình có rực rỡ không nè? Hmm, bây giờ mình sẽ tô gì tiếp đây ta? hay là mình chọn các mảng lớn như bầu trời, núi, thảm cỏ để tô cho dễ trước nhỉ? Các bạn thích tô bầu trời màu gì nè? Bé Lai thì thích dùng màu xanh da trời để tô cho bầu trời thêm trong xanh đó. Khu vực bầu trời khá là rộng cho nên mình cứ tô thoải mái mà không sợ bị lem xíu nào hết. Để cho bầu trời thêm phần sinh động, anh Bình An có gợi ý dùng màu trắng để vẽ và tô thêm những đám mây cho bồng bềnh. Các bạn xem và làm theo nếu thích cho bầu trời của mình có mây trắng nha. Bên dưới bầu trời là những ngọn núi. Hôm nay anh Bình An sẽ dùng màu xanh lá đậm tô cho các ngọn núi này để tạo cảm giác tươi xanh hơn cho bức tranh. Phần dưới núi là thảm cỏ rộng lớn, nơi có các bạn chiên đang ăn cỏ thì mình sẽ dùng màu xanh lá nhạt. Đó là màu được pha giữa xanh lá và nhiều màu trắng để tô cho thảm cỏ này nha. Để cho bãi cỏ này nhìn không bị nhàm chán bởi một màu, chúng ta có thể dùng màu xanh lá đậm để tạo điểm nhấn ở một vài vị trí cỏ đang nhô lên nè. Và cũng với màu xanh lá này, mình có thể tạo thêm các sắc độ xanh khác nhau khi pha thêm trắng hoặc màu đen có khi là màu vàng để tiếp tục tô cho các cây ở phía xa xa và những lá cây ở những khóm hoa nữa. Riêng về các bông hoa, các bạn cứ tự do lựa chọn nhiều màu khác nhau để tô nha Vì bông hoa của mình bé xíu nên khi tô mình chỉ cần chấm màu thật nhẹ nhàng là được rồi Ở đây anh Bình An đang tô cho hoa màu đỏ, hồng, xen kẽ nè Trên thảm cỏ, bé Lai thấy có những hòn đá to nhỏ khác nhau nữa nè Bé Lai sẽ cùng anh Bình An dùng màu xám để tô cho các hòn đá Chưa dừng lại đó, mình sẽ điểm xuyến vài chỗ có màu xanh lá như rêu nữa nha và cuối cùng đó là những chú cừu bé bé xinh xinh. Lông cừu thì thường có màu trắng nên anh Bình An sẽ để trống vì tờ giấy của mình đã có màu trắng sẵn rồi. Nếu bạn nào thích thì mình có thể lấy màu trắng để tô cũng được luôn nha. Riêng về phần thân cừu, mình sẽ lấy màu da người giống như da của ông môi xe để tô cho này các bạn. Yeah, vậy là chúng ta đã hoàn thành bức tranh của ngày hôm nay rồi. Các bạn thấy bức tranh của ngày hôm nay như thế nào nè? Các bạn có thấy vui khi được phối màu cùng anh Bình An và bé Lai không? Nếu các bạn có sáng tạo thêm được những màu sắc khác thì nhắn tin để bé Lai cùng chiêm ngưỡng thành quả của các bạn nha. Còn bây giờ thì bé Lai phải tiếp tục chuẩn bị cho bài chính đây. Các bạn mong đợi anh chị nào sẽ xuất hiện cùng bé Lai trong tập chính nè. Để có thể cập nhật những thông tin này thiệt sớm, các bạn đừng quên đăng ký kênh youtube One Hop Việt Nam và like bay One Hop Việt Nam nha. Tạm biệt các bạn thiếu nhi và hẹn gặp lại các bạn trong tập Tô Màu Cho Bé vào tuần sau Bye bye